sơ alo alo một hai hai mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình nhiều khi trời sáng nghe lòng thao thức canh thâu đường ga nhỏ bé nằm đời mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi đâu có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây bên mình mưa tuôn mưa xuyên qua ai cánh dài nghe bụi mùi thôi em hãy đi về khóc thì làm buồn thêm trời đã khuya từ đầu càng vắng đêm tà đường mai này huyền hoa vui đón em về cùng bên khác đường tình đôi ta hai hướng đi thật là buồn anh hiểu dùm em nào ước muốn giàu xa bởi tình duyên trái ngang em vì chưa hiếu nên đành